Tôi không có nói anh Marilla, Marilla, get over here. Ra đây Các người đang làm gì? Cố làm mất mặt tôi hả? Có thứ gì đó đang diễn ra Ừ nếu tôi là anh tôi sẽ không tin con báo con đó Chú có biết cháu nói gì với chú ấy về chú nữa không Chú có thể làm cây cỏ cao nhất rung rinh như bị lốc xoáy Và khiến tất cả trái dừa rơi xuống đất Và chú biết chú ấy nói thế nào không Không đời nào Thế hả xem đây Sếp à tôi nghĩ những gã này đang kiếm chuyện với anh đấy Chúng đang chơi anh ta như đang chơi đàn ta rẻ tiền đấy Thôi bỏ đi sếp xuống đi Đúng thế Anh ấy đã xuống rồi phía sau hả? Hy vọng anh sẽ được thỏa mãn. À, thật ra còn một việc này, còn nữa à? Ừ, Cha bảo chú có thể cứu con vẹt Alex đang bị con người ác độc giam giữ như tù nhân trong thành phố. Nhưng chú ý bảo rằng, mơ đi, im đi, anh ta ở đâu? Tên Alex này đang ở đâu? Chiến! Đây là cách chúng ta làm ở Bollywood. Karaoke nào! lỗi, lỗi của tôi Nhiều xoài quá Yubi, nhanh lên Chào mừng đến thế giới của anh Chỗ của anh đẹp quá Cô nàng đẹp quá Cứu tôi với Có chuyện gì thế Alex, mày dễ thương quá Chúng ta xem khung cảnh xung quanh nhé Tuyệt quá Anh nghĩ chúng ta có thể xem qua cảnh mở màn Em luôn tự hỏi, có một hồ bơi trong nhà sẽ như thế nào? Không bao giờ trễ để biết được điều đó. Còn về buổi công chiếu, anh nghĩ, nhưng em đâu có mặt trong cảnh mở màn đâu, anh Khosla. Đó là điều anh muốn nói. Anh đang nghĩ đến việc thêm nhiều đất diễn cho nhân vật cô gái nô lệ, nếu như em thích. Ông nói thật chứ, Khosla? Tất nhiên rồi. Mẹ, hãy để con giải thích. Thôi đi, bạc gà, nó chỉ là một đứa bé thôi, nhưng anh... Bởi vì nó là một đứa trẻ nên tôi mới đi cùng. Tôi là một người lớn, có trách nhiệm như cô nói, đưa thằng bé đến thế giới loài người khiến nó suýt bị giết. Đó là hành vi của một người lớn à. Còn anh nữa, Baranji, tôi không thể tưởng tượng được lý do anh tham gia việc này. Anh ghét con người mà. À, đó là sáng kiến của con trai cô. Nó đang chơi anh như một cái đàn si ta. Anh không nghe lời tôi, thật xấu hổ. Buồn thật, đúng thế. Xin lỗi, cô nói gì thế? Tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi. Anh có khi nào nghĩ rằng ở ngoài đó thật nguy hiểm đối với giống loài chúng ta? Lỡ như Yuvi sao không có gì xảy ra đâu. Tôi đi với cậu ta mà. Ai cũng sợ loài người. Tôi đã bảo tiếng lên, Sun Tan không hề sợ họ. Nhưng chính mắt tôi chứng kiến anh ấy bị bắn. Sự dũng cảm của anh ấy. Chúng tôi bất lực. Vô vọng. Con xin lỗi mẹ. Lẽ ra con nên hỏi mẹ trước. Nhưng bố đã dặn con phải đảm bảo không được để điều diễn ra với bố xảy ra với con, với mẹ và mọi người. Tối qua bố đã đến gặp con và bố bảo Yuvi, bố chết rồi Yuvi, Bố của con chết rồi Và sẽ không thể sống lại đâu Chim chóc đang hót vàng. Tôi nào, tôi đang ở đâu đấy Hội chợ vật nuôi à Dẹp cái trò ướt ác này và đưa tôi về nhà đi Ý tôi là ngay bây giờ Làm ngay đi Ngay bây giờ, hiểu chứ Dấu hiệu điên khùng Ở đây có con vẹt liên tục lặp lại lời mình nói Đợi đã, tôi quên mất Bọn vẹt của anh chỉ biết làm thế thôi, đúng không? Cầm miệng đi đục khỉ Sanh không đi bóc vỏ chuối ăn Hay tôi lột lông anh ra nhé À công việc này Tại sao lại muốn từ bỏ những thứ này Không khí trong lành Sự tự do để trở về nhà tù đó Tự do cái quái gì chứ anh nghĩ đây là tự do à? Nghĩ lại đi anh bạn. Tôi sẽ nói cho anh biết tự do là gì. 500 kênh phim hành động, hài kịch và truyền hình thực tế. Và việc hay nhất là không có con khỉ phiền phức nào. Hay đấy, thả tôi ra. Anh bạn, nghe này, đừng tưởng anh từ thành phố đến thì không giống như chúng tôi nhé. Đừng quên tổ tiên rừng già của mình Đi uống thuốc đi Khu rừng là việc của anh chứ không phải của tôi Tôi đã ra khỏi nơi này từ rất lâu rồi Này tên gà không bay được Thì có thể làm gì chống lại loài người chứ Quên anh ta đi Chúng ta không cần hắn Tôi đã bảo với mọi người Quân đội đã sẵn sàng rồi Chúng ta chỉ cần ra lệnh cho cuộc chiến bắt đầu Anh tham gia đi Sao lại là tôi Anh lùng hơn Anh ngu hơn Tôi gì cơ cao À đúng thế Được rồi, chiến thôi Thật ấn tượng đấy Quân đội thế đó Đó là những gì anh có sao Để chống lại loài người Anh mất não rồi à Thật hết biết Còn kỹ xấu xa Cút đi Anh dám đụng vào tôi sao Đồ tinh tinh thối ta Tinh tinh hả Đến đây Có giỏi thì ra đây nói lại lần nữa Anh có biết bắt cóc là một tội theo điều 364A không Hắn nói gì thế nhỉ Bọn cháu xin lỗi chú Alex Nhưng chú là hy vọng duy nhất chỉ có chú biết ngôn ngữ con người Nếu bọn cháu muốn liên lạc với họ Bọn cháu cần chú làm người phát ngôn Cậu bị điên rồi hả? Cậu nghĩ tôi có thời gian cho trò vớ dẫn này sao? Đi tìm bọn thầu, đến bọn đầu tư, rồi thị trưởng, rồi chính quyền. Và khi họ không chịu giúp, tôi nghĩ cậu sẽ bắt tôi đi đến Delhi mất. Delhi? Delhi là gì chú Alex? Cậu đùa, à? cậu không biết Delhi sao? Đó là thủ đô của nước chúng ta. CNN, IBM, BBC, Thủ tướng, Ủy ban phản đối tống tiền Scandal nghị viện. Nghị viện ư? Đúng thế, nghị viện. Cậu có đi học không? Đó là nơi con người ngồi đó điều hành cả nước. Có các bộ trưởng và mọi thứ. Bộ trưởng hả? Họ là những người ngồi ở đó và lắng nghe các vấn đề của quốc gia cả ngày và cố gắng giải quyết chúng. Vậy nếu chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ đến chỗ họ. Cuối cùng thì cậu đã hiểu rồi đó. Ờ không Hoặc cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi Quên nó đi Nơi duy nhất tôi muốn là về nhà mình Cậu không thể bảo tôi đến Daily nếu cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó Anh nói gì Nếu bố ở đây Và chính một trong chúng ta bị giết Liệu bố có khuyên tất cả chúng ta bỏ đi hết không? Rời khỏi khu rừng này cũng như rời xa bố vậy Nơi đây có đầy kỷ niệm về bố Ta phải làm Alex thay đổi ý định Chúng ta sẽ đến Delhi Delhi Anh đùa chắc Đi nghĩa là dơ bẩn Y nghĩa là bệnh dịch chi nghĩa là thất bại Bệnh dịch đâu có bắt đầu bằng chữ H nghĩa là thần thánh Giờ thì ngươi biết rồi đấy Biết tại sao ngươi là kẻ dân lời Và ta là thủ lĩnh Thế nên chú ý vào Ta sẽ nói cho ngươi cái ta vừa nghĩ ra đây Chúng ta sẽ đến Delhi Hay ít nhất là cũng đi về hướng Delhi nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến đó được Bởi vì ở một số điểm trên đường đi Tên đâm chọt Alex đó sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra Chúng sẽ tìm đến ta Chúng ta Quỳ xuống trước mặt ta Cầu xin chúng ta cứu chúng khỏi con người Và cuối cùng Thời đại của khỉ sẽ đến Tiếp theo đó Bạn của ta ah. Chiến tranh à Tin ta đi, mọi chuyện sẽ tuyệt lắm cho xem. Mình sẽ không đi, chấm hết. Anh điên rồi. Tất cả các anh, nay, tôi đầu hàng đấy. Quên chuyện đó đi Coi nào, ta phải đoàn kết chứ Đi đi, để tôi yên Tham gia với chúng tôi đi Sẽ là một chuyến thám hiểm tuyệt vời Cảnh rằng tôi sẽ không đi đâu Đi nào, ta phải đoàn kết chứ Đi đi, để tôi yên Tham gia cùng chúng tôi nè Bà có thể biến chuyến đi này thành của mình Nghe này, tôi sẽ không đi đâu hết Đã đến lúc phải dũng cảm lên rồi Dù ta có gặp phải chuyện gì Phiền lưu đâu phải là điều chỉ dành cho vài người Hãy chấp nhận vai trò của mình bên cạnh chúng tôi đi Đừng làm nhặn xị lên thế chứ Hãy nói chú sẽ đi đi nào Làm ơn đồng ý đi mà Đi cùng đi nào Anh phải đi cùng chúng tôi Nhấc cánh nào Bước chân lên thôi ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này Đi cùng nào Anh phải đi cùng chúng tôi nhấc cánh nào bước chân lên thôi ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này lòng tin Dù chuyện này có khó khăn Hy vọng có thể đâm chồi từ nỗi thất vọng Đừng lo sợ khi con đường còn dài Có cháu ở đây mà Bước một bước Bước đầu tiên anh bước đi Hành trình đã chính thức bắt đầu Với chỉ một bước thôi Bước đầu tiên của chú đấy Đã bắt đầu chuyến hành trình rồi Các bạn nói gì cũng vô ích thôi oh, Nói gì thì cũng thế Phiêu lưu là thứ chỉ dành cho vài người Xin lỗi, không còn lúc để nghi ngờ đâu Chúng tôi sẽ không để anh nói không Con đường đã ở bên dưới chân anh rồi Bên dưới Chân anh Ta đi thôi nào Đi nào Anh phải đi cùng chúng tôi Nhấc cách nào Bước chân lên thôi Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này đi nào anh phải đi cùng chúng tôi Nhất cách nào bước chân lên thôi Ta sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến Delhi tuyệt vời này